mưa tuyết tạ tơi giọt lệ nào không hay chợt đóng trên má giờ tim tôi đang băng thành đá nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa người này đã quên tình xưa tuyết rơi chiều mưa khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa nhìn dòng người lại qua đời sao băng giá người nơi đây sao vô tình quá ôi với quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi mà thương nhớ em nào vui vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi giờ thì chắc bên em nắng phương em mắt môi nồng say em nhớ ân tình không nơi có anh chờ trông khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cùng si em có quay về chăng ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành bằng sáng mưa tuyết tạ tơi giọt lệ nào không hay chợt đóng trên má giờ tim tôi đang băng thành đá nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa người này đã quên tình xưa tuyết rơi chiều mưa khóc cho tình chúng ta vì bới đâu người xa chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa nhìn dòng người lại qua đời sao băng giá người nơi đây sao vô tình quá hội vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi mà thương nhớ em nào vui vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi giờ thì chắc bên em nắng phương em mắt môi nồng say em nhớ ân tình không nơi có anh chờ trông khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cùng si em có quay về chăng ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành bằng tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi giờ thì chắc bên em nắng mưa nơi mắt môi nồng say em nhớ ân tình không nơi có anh chờ trông khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly giờ người đã đi tìm nhớ thương cho trái tim cuồng si em có quay về chăng ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta